Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật, công nghệ, điện tử Trí Việt thành lập năm 2013 chuyên phân phối sỉ và lẻ hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng theo quyền sở hữu trí tuệ Simi World trên toàn quốc, sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Theo xu hướng mới nhất trên thế giới với tiêu chí hàng đầu là chất lượng đảm bảo cùng giá thành cạnh tranh nhất với sứ mệnh mang đến cho khách hàng sức khỏe, trẻ đẹp, hoàn hảo và tự tin hơn trong cuộc sống. Chúng tôi luôn nỗ lực đầu tư kỹ lưỡng cho tất cả các khâu từ sản phẩm, nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm đem đến sự hài lòng nhất cho quý khách hàng. Thông tin liên hệ chi nhánh 1 592 Lê Hồng Phong, khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Chi nhánh 2 299 Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại 0908 363 877 hoặc 0274 627 9888